Ờ, ok, uh, chào tất cả mọi người. Thì phần tiếp theo ấy thì mình sẽ chỉ cho mọi người một cái công cụ rất là hay. Uh, mình có người, công cụ này là được gọi là công cụ kiếm tiền thụ động trên Shopee. Được chưa? Ví dụ như là bạn uh, chưa biết bán sản phẩm gì uh, hoặc là uh, muốn có tiền uh, một khoản thu nhập uh, nhỏ nhỏ nào đó ấy, thì Shopee có cái chương trình đó là tiếp thị liên kết dành cho người bán đúng không ạ thì uh, để tìm hiểu về tiếp thị liên kết là gì ấy thì các bạn truy cập vào cái link đường link đó là shopee.vn này gạch chéo affiliate gạch chéo tiếp thị liên kết shopee này ok chưa rồi thì shopee ở trên này thì shopee thì người ta đã giải thích rất là cụ thể ấy. shopee affiliate là gì này nó là chương trình uh, đây này. chương trình tiếp thị liên kết là gì này affiliate uh, là chương trình tiếp thị liên kết nhé với chương trình tiếp thị liên kết của Shopee bạn có thể dễ dàng tìm kiếm online uh, kiếm tiền online cho chính mình ngay tại nhà bất cứ khi nào bạn muốn thông qua in mạng internet để hiểu rõ về chương trình thì bạn xem bên dưới nhé ok giải thích rõ hơn này tiếp thị liên kết là gì tiếp thị liên kết này hay còn gọi là affiliate marketing hình thức quảng cáo quảng bá sản phẩm dịch vụ của công ty được chưa thông qua các trang mạng các đối tác quảng cáo đúng không được chưa ví dụ như là bạn ờ, dùng uh, Facebook đúng không ạ và bạn mà đã bán đã và đang bán hàng trên, trên ờ, một số nền tảng mạng xã hội như Facebook này Instagram này YouTube này được chưa thì uh, các bạn muốn uh, uh, bán trở về Shopee ấy thì Shopee nó sẽ cho sử dụng cái uh, affiliate này có nghĩa là làm sao khi mà bạn có à, buổi đầu thì mình đã dạy các bạn là tạo một cái gian hàng trên Shopee đúng không đây vào gian hàng để chưa vào tất cả sản phẩm này đúng không buổi đầu thì mình có dạy mọi người áp tất cả sản phẩm đấy nhá thì sau khi mà bạn có sản phẩm này đối với trường hợp mà bạn muốn xây mới từ đầu ấy dành cho những người mà đang bán trên ờ, Facebook này đang muốn đang bán trên Facebook này YouTube này hoặc là Instagram này mà muốn đẩy thêm về Shopee mà trong khi đó là lượng mua của mình ờ, lượt mua lượt bán của mình chưa có đúng không ạ bởi vì à, nếu mà bạn chạy quảng cáo cái số mới này luôn ấy thì hầu như là sẽ rất khó ra đơn bởi vì là mình chưa có lượt mua chưa có lượt uh, bán và thậm chí là cái shop này khách hàng có để xem được là cái shop của bạn là vừa mới lập thôi thế nên là hầu như là quyết định mua hàng từ khách hàng mà xem được uh, quảng cáo của bạn ấy hầu như tỷ lệ rất là thấp đúng không ạ nhưng mà vẫn có thể cải thiện được điều đó thế nhưng mà cái đấy thì mình sẽ chưa có thể ờ, chia sẻ sâu được đúng không vì mình sẽ chia sẻ những cái mà căn bản trước để cho các bạn nắm được và dễ hiểu được chưa sau khi mà các bạn có cái shop rồi rồi nhá đúng chưa thì các bạn ờ, việc đầu tiên của các bạn là lập được cái tài khoản tiếp thị liên kết này này được chưa cụ thể hơn này các bạn xem bên dưới nhé cụ thể hơn việc này sẽ bao gồm các bước như sau này một là tạo nội dung chia sẻ về Shopee và các sản phẩm mà yêu thích thông qua bài viết video được chưa đặt link affiliate quảng cáo tới mọi người có nghĩa là sao khi mà bạn ờ, bạn đăng ký một cái tài khoản này xong khi đây này sang phần thứ hai là các bạn à, đăng ký tài khoản ở đây này shopee vn gạch chéo affiliate gạch chéo cách tạo check link này check link này bách link về đấy tiếp thị liên kết đấy chưa ạ đây thì các bạn có thể là vào trong đây này cài cho mình một cái ứng dụng tên tên là Shopee Short Link đúng chưa ạ đây lấy link tại Shopee à, cái uh, công cụ này ấy, thì được dùng cho chôm và cốc cốc nhá sau khi các bạn cài xong ấy ở à, vì ở bên dưới này này có hướng dẫn ngay ở bên dưới có link này này thì các bạn uh, mình tắt cái này đi bạn trỏ vào cái link này xem video này người ta hướng dẫn này đây ạ được chưa search là shopee short link rồi và add cái công cụ này vào được không ạ thêm tiện ích được chưa đấy công cụ hiện thể hiện ở đây này xong các bạn vào cài đặt và điền một số thứ được chưa ạ rồi thì đấy thì bước một là cài đặt này được chưa ở bên dưới nếu không hiểu nữa thì bấm vào đường, đường link bên dưới này nó có ngay này có ngay bạn bấm công việc của bạn chỉ là bấm vào thêm một chôm thôi được chưa bạn đăng ký tài khoản này vào và bạn dùng thôi ạ à, bước thứ hai này bạn cần cái extension lần đầu tiên để check link được chưa lưu ý nhá bắt buộc bạn phải cài extension lần đầu tiên bởi vì khi bạn mới cài thì nó không có extension được chưa bước thứ hai là click vào icon shopee được chưa rồi bước thứ ba này đăng nhập vào cái link này ở thanh công cụ phía bên phải này chọn biểu tượng logo đúng chưa đó hướng dẫn rất là chi tiết rất là đầy đủ làm sao để sử dụng được cái công cụ Shopee Short Link này được chưa rồi bước 4 này copy IPK của bạn paste vào được chưa sau khi paste vào thì mình mới dùng được cái công cụ này nhé công cụ này mục đích là sẽ tạo một cái đường link riêng cho bạn ví dụ như bạn à, bạn không cần à, đăng à, một cái shop hẳn lên đúng không bạn có thay vào đó thì bạn đăng cái link sản phẩm lên thì sau khi mà một cái lợi thế của này rất hay nhé sau khi mà bạn có được ví dụ đây là một cái link này check link này là mình lấy một link sản phẩm này đúng không bấm vào đây nó sẽ ra link và bấm copy và bạn lên Facebook bạn đăng cái link sản phẩm này lên trên trang cá nhân của bạn khách hàng uh, có hai trường hợp nhé một là khách hàng bấm vào mua hai là khách hàng bấm vào nhưng mà không mua sản phẩm của bạn nhưng mà kể cả trong trường hợp thứ hai khách hàng không mua sản phẩm của bạn mà mua sản phẩm của shop khác thì bạn vẫn được cắn tiền affiliate phần trăm hoa hồng của nó sẽ thấp đi thôi không uh, uh, cao bằng việc là bấm vào mua luôn của, của shop của bạn luôn ấy thì nó sẽ cao hơn được chưa đó ờ, được chưa bước 5 là truy cập vào Shopee đây này sản phẩm trên Shopee mà bạn muốn quảng bá bấm vào extension và bấm vào đây check link được chưa bấm vào đường link này có nó sẽ sổ ra mã copy link và bắt đầu sử dụng cái link này gửi cho bạn bè và mua hàng này đúng không thì bạn vừa bán được hàng mà bạn vừa có phần trăm hoa hồng từ cái chương trình affiliate này à, một cái mẹo rất là hay cho những cái bạn mới lập ấy mà các bạn mà muốn chạy túc tác túc tác thôi bởi vì có những bạn à, chỉ có 5 6 triệu tiền nhập hàng á thì cái lượng hàng mà và cái à, lượng sản phẩm ấy nó không phong phú và không đa dạng thì đây là một mẹo cực kỳ hay cho các bạn các bạn gửi cho bạn bè này mua hàng này vừa các bạn bè mua hàng bạn vừa được uh, tiền đúng không xong rồi sau đó thì bạn vừa được bách về cái tiền affiliate nó không cao đâu nhưng mà khi mà bạn uh, để lâu dài ấy, thì bạn rút cũng được khá khá đấy về trên shopee ấy, có những cái nhà bán hàng siêu ấy người ta uh, chạy affiliate này, này cuối tháng ấy, người ta được hơn trăm triệu cơ mà bởi vì lượng đơn hàng của người ta cực kỳ lớn được chưa đây và bạn đọc thêm ở dưới này nhé có rất là nhiều đó thì cái link này thì mình sẽ để ngay bên dưới cái phần mô tả video à, ở ngay bên dưới cái video này thì các bạn có thể bấm vào link ở bên dưới và có thể là thực hành ngay tạo ngay cho mình một cái uh, affiliate cái shop à, còn được chưa thì sử dụng ngay một lập tức được áp dụng luôn cho với những cái shop mà mới luôn hoàn toàn không có lượt bán và nó chỉ hiệu quả khi mà uh, bạn bè của bạn vào mua bởi vì là uh, nếu mà bạn chạy quảng à nó cũng rất là hiệu quả đối với chương trình chạy quảng cáo đấy ví dụ như là uh, bạn uh, bán hoài trên Facebook rồi mà bạn uh, vừa mới lập uh, trên Shopee đúng không thì người ta tin tưởng trên Facebook rồi thì người ta sẽ vào vào Shopee để mua thôi thì từ đấy thì cái shop của bạn ấy ngày càng phát triển và lượng đơn nó sẽ ra rất là đều sau khi mà bạn có đủ lượt bán lượt đánh giá thì thời tới cản không kịp mà đúng không đôi khi á, những cái mẹo rất là hay mà các bạn áp dụng được á, thì nó rất là tốt và hạn chế được cái uh, chi phí quảng cáo của bạn rất là nhiều ok không ạ thì video này mình uh, chỉ muốn chia sẻ cho các bạn về ờ, affiliate và làm thế nào để sử dụng được cái chương trình affiliate để hiệu quả đúng không ạ rồi ok mình cảm ơn mọi người và xin uh, kết thúc cái video này ở đây nhé